Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021, tức ngày 25 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Hợi hôm nay là Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý sẽ có một ngày thứ bảy vô cùng thuận lợi, dưới sự trợ mệnh của cục diện Tý Hợi tương hội Bản mệnh không khó để ghi dấu ấn của mình trong mắt mọi người xung quanh. Bạn cứ từng bước chạm tay vào những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, mà không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Lại thêm sự xuất hiện của thực thần, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến với bạn trong khoảng thời gian này, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do. Tuy nhiên, thủy khí vượng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn lúc này. Khi sức đề kháng của bạn bị giảm sút thì bệnh tật sẽ nhanh chóng hỏi thăm bạn đó. Vì vậy bạn không thể bỏ qua những dấu hiệu dù là nhỏ nhất của cơ thể, những bệnh về phổi, viêm khí quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gân cốt, răng, cơ bắp có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Có quý nhân tam hội ở bên trợ mệnh, người tuổi sửu liên tiếp đón những thông tin tốt đẹp liên quan đến công việc trong ngày thứ bảy này, các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ giúp cho công việc của bạn được phần suôn sẻ, thuận lợi. Thiên ấn sẽ giúp cho con giáp này phát huy được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong công việc, cũng như cách đối nhân xử thế với người khác. Cũng vì thế mà bạn sẽ sớm gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người hơn. Tiếc rằng, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy êm đềm trong ngày thủy thổ, xung khắc như hôm nay, dường như sóng gió đang nổi lên. Đừng tự làm mình trở nên lạc hậu như thế, Hãy tận hưởng những điều mới mẻ đang hiện diễn mỗi ngày cùng người ấy. Cứ vun đắp mỗi ngày, tình cảm sẽ ngày một lớn hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện dần hợi tương phá, gây không ít trở ngại cho người tuổi dần trong ngày thứ bảy này. Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình khó hài hòa, mâu thuẫn, tranh cãi diễn ra liên miên. May mắn là có chính tài ở bên nên vận trình tài lộc của con giáp này rất ổn định và có dấu hiệu tăng tiến trong khoảng thời gian này. Bạn sẽ nhận được những khoản lương thưởng tương ứng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Ngũ hành thủy sinh mộc, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện khá nhiều. Có vẻ như chế độ ăn uống sinh hoạt rèn luyện cơ thể đã mang lại cho bạn những thành quả bước đầu. Rồi, hãy tiếp tục duy trì nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Hợi mão bán hợp, mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi đối với người tuổi mão trong ngày này. Dù bạn vẫn ngồi trên ghế nhà trường, hay đã đi làm thì đều sẽ đón nhận được những tin vui thi cử đỗ đạt, hay hợp đồng ký kết thành công. Lại thêm thiên tài nhập cục, may mắn còn tìm đến với con giáp này, mang đến cho bạn không ít tài lộc. Những khoản tiền này đến chủ yếu từ nguồn thu nhập phụ, có thể là bạn nhận được lương thưởng từ công việc làm thêm, hay có thể được trúng số, trúng thưởng, hay được cho tặng tiền bạc. Thủy Mộc Tương sinh giúp cho vận trình tình duyên của bản mệnh trở nên tươi đẹp hơn. Cả hai đều biết cách chia sẻ và lắng nghe nên mới có thể ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau đến như vậy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, chính ấn trợ mệnh cho vận trình sự nghiệp của người tuổi thìn trong ngày thứ bảy này. Với khả năng của mình, bạn sớm khẳng định được vị thế của bản thân trong tập thể. Những phát hiện mới mẻ của bạn nhận được không ít sự tán thưởng của đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bản thân con giáp này lại chẳng mang danh lợi, trong những năm qua dù đã công hiến không ít, nhưng lại chỉ thăng tiến một cách chậm rãi và đôi khi còn bị bỏ quên bất ngờ. Bạn hãy vạch ra cho mình những đích đến mới cao và xa hơn. Thêm nữa,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 của cục diện tương xung. Các mối quan hệ xã giao cũng không tốt đẹp trong ngày này, những ý kiến bất đồng có thể là khởi nguồn cho những mâu thuẫn giữa đôi bên trong khoảng thời gian này. May mắn nhờ có chính quan, giúp sức nên mọi thứ có thể sớm trở lại guồng quay của nó. Tuy tiến độ có thể chậm lại đôi chút, nhưng những trải nghiệm bạn có được giúp bạn trở nên vững tâm hơn trên con đường tiến tới thành công phía trước. Người độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên của mình trong ngày ngũ hành thủy khắc hỏa như hôm nay. Đừng vội từ chối những lời mai mối giới thiệu của bạn bè người thân, bởi đó có thể là cơ hội tốt để bạn gặp gỡ được những đối tượng ưng ý cho mình đó. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Thiên quan chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm đủ mọi cách để có thể hãm hại vùi dập bạn. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kèo lại bị vạ lây đó.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 sự nhạy bén và linh hoạt trong cách xử lý vấn đề khiến ai nấy đều phải nể phục. Thủy thổ bất dung, người độc thân có không ít người khác giới theo đuổi và ngỏ lời yêu thương. Tuy nhiên, bạn cũng vẫn cần phải tỉnh táo trước những lời đường mật của họ, đừng để sự hào nhoáng làm cho choáng váng, mà đưa ra các quyết định trái với con tim mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân. Thứ bảy này, Cục diện thân hợi tương hại sẽ mang đến cho người tuổi thân không ít phiền toái. Bản mệnh nên cẩn trọng trong từng hành động kẻo chỉ một sai sót nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng lớn đến vận trình sự nghiệp của bạn. Có không ít kẻ xấu bụng chỉ muốn nhìn thấy bạn phải gục ngã ngay lúc này. Lại thêm kiếp tài giáng mệnh, nếu không cẩn thận, tiền tài của con giáp này có thể bay biến ngay trước mắt. Bạn đừng vội vàng hấp tấp khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc trong ngày này. May mắn là ở bên cạnh bạn, Luôn có một hậu phương vững chắc luôn sẵn sàng ủng hộ bạn mọi nơi mọi lúc. Ngũ hành kim sinh thủy giúp tình cảm hai người ngày càng thêm nồng nàn thắm thiết hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Tử vi 12 con giáp miễn phí dưới sức ảnh hưởng của tỷ kiên, người tuổi dậu khó có tránh được những chuyện thị phi trốn công sở. Bạn dễ bị cuốn vào guồng quay của những cuộc chia bè kết phái, tranh lợi đoạt tài không hồi kết. Hãy tỉnh táo lại và cố gắng đứng ngoài tất cả những chuyện này, khi đó bạn mới có thể tập trung để triển khai những dự định mà mình mong muốn. Hãy luôn giữ sự tự tin của bản thân, đừng vì những lời nhận xét của mọi người xung quanh mà buồn phiền, thất vọng, muốn buông xuôi. Ngũ hành kim thủy tương sinh, sức khỏe của bạn cũng đã có những dấu hiệu tiến triển khá tích cực. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan, hãy luôn tuân thủ chế độ sinh hoạt tập luyện khoa học, và phát huy tinh thần thể dục thể thao ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Chính ấn trợ mệnh, con giáp tuổi tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa. Bạn dễ dàng bộc lộ được tài năng của bản thân và sớm ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi, hãy tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước nhé mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn, trong ngày thổ khắc thủy như hôm nay. Bất đồng quan điểm dâng cao, tranh cãi gay gắt khiến đôi bên chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm nữa. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020, bản mệnh nên khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, trốn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Hợi hệ tự hình chính là những áp lực vô hình mà người tuổi hợi phải chống đỡ trong thời gian này. Tâm trạng buồn bực chẳng thể tâm sự cùng ai khiến bạn càng trở nên khép kín hơn. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, tâm bệnh của bạn sẽ ngày càng khó hóa giải. Chưa kể sự xuất hiện của thương quan, còn khiến bản mệnh phải chịu không ít đà kích khi công việc chuyển hướng xấu. Mọi việc bỗng chốc quay về vạch xuất phát khiến bạn càng chán trường hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 25 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần,